hướng lắm cơ không biết đường thì, làm sao mà mà cái thằng Dũng thì thôi rồi cái chuyện đấy là tao không muốn là là, là, là là cãi nhau nữa thì cứ gửi báo giá cho nó cũng không cần thiết nó phải ấy <laughs> hơi sốc chút ờ ờ ờ nhá Ui, đường này mẹ đi đéo anh nhậu ơi đây xã Ngọc Chiến của huyện Mường La tỉnh Sơn La các cái này chắc là bà con chỉ xem trên TV thôi chứ còn như này là chưa nhìn thực tế tát nước và ruộng bậc thang bà con nhé này, thì đứng lại quay chậm lại cho bà con này từ ờ, xã Ngọc Chiến của huyện Mường La Sơn La sang Mù Căng Trải còn có 23 km cách xã Nậm Khắt của huyện Mù Căng Trải là 14 km và từ Nậm Khắt về Mù Căng Trải là 10 km. Đây là làng du lịch chuyên mở homestay để cho anh em đi phượt. Đoạn đường à, từ à, Ngọc Chiến này xuống à, thị xã Mường La nó rơi vào khoảng 10 cây đường rất đẹp như này đi như này là giảm mỡ bụng và đói rất nhanh đây là đường qua suối bởi vì là con suối này rất to nên là hay bị vỡ đường đây kia là trước mặt là cái đường cũ trường sơn đông trường sơn tây các cụ của nó là treo đèo lội suối đây anh em ta vừa đi làm vừa có tiền vừa được đi ờ, người ta gọi đi phịch à đi phượt anh để cho cái xe ba khối nó đi mẹ nó chết đi ăn à, nó đi đường khác rồi không ạ đúng rồi đấy, đây đây suối chảy là vỡ cái đường đoạn này là khó nhất không có thể gì cả quá ngon nói chung có đường đi là đẹp rồi em ạ nhưng ngày xưa người ta còn ờ, làm đường để đi thì còn khó mức nào nhỉ? À, để đi được hết mà núi đá to thế này lấy hòn sỏi này mà có ghét thì thôi rồi thôi chào cả nhà ừ. anh quay à ừ đẹp này đây các cháu đi học này các cháu đi học rất chăm chỉ này. đi học phải đi bộ ba cây số trèo đèo lội suối này các cháu vùng cao này suối rất đẹp này suối này mà tắm thì thôi rồi luôn mát thì thôi không bao giờ phải kêu nữa rồi